Báo danh rồi, anh Tùng báo danh rồi Cướp ACE Phật, ba băng đánh thôi nha Nam ơi Cướp ACE Phật Nếu mà may mắn thì ừ. mình có thể vào thẳng chung kết luôn Còn không thì sẽ giao tranh một tuần đầu tiên thì ngươi to gan gì dám tôi không tương lệnh bỏ lét bỏ lét ra lo đà thành đô lo đà thành đô còn sống người nữa còn sống người nữa sống người nữa vào đây ai ai xóa thì thải ơi ủa thằng long đâu thằng long đâu thằng long nhỏ rồi cúp điện rồi cúp điện rồi à, cúp điện hả ok đợi khải vô đi em ơi anh em vào hay lên hay lên đánh cho hay lên đánh cho được. Bị cúp điện rồi. Ưng ơi. Ok ok ok. Còn hai người nữa. anh Long anh Long vô đi anh Long anh Long lai màn hình lên Long ơi. Vào được không? Vô được vô được một bàn dạ, nữa. Rồi đủ rồi. Rồi đủ ok. Anh tung vào anh tung vào rồi đúng không? Hiện tại là mình mình không có thiên nhẫn loạn nha anh em đánh cẩn thận nha anh em ơi không lao mạnh nha gặp nào hả gặp ac một một tháng hai thường cố gắng lên đúng rồi không thắng thắng kia hồi tí mình vô gần cũng gặp nó ừ. mình mình mình có bảy nha nên nhớ mình mình có bảy có xét nha 20 giây á 20 giây ok ai à, cho khả cho cho long với long kìa. phi trần nhấc lên xíu phi trần lớn xíu anh em lên lên bậc thang anh em lên bậc thang anh em lên bậc thang đúng rồi đứng yên đang bậc thang anh em đúng rồi đứng yên đang định là hướng 12 giờ nha nghe bậc thang nha đang định sẵn 12 giờ đây lên bậc thang đứng đợi hết này anh em ơi chuẩn bị di chuyển á lên top 12 giờ luôn không đứng tường dưới nha rồi đang đợi đây đang đợi tường hai đây đang đợi tường trên đây cứ đang đợi tường trên cứ đang đợi tường trên xe nhích nhích ba ba vòng nhiều nhích ba ba vòng bước nhích ba ba vòng bước thôi ở đang đợi lên đang đợi lên ở dưới kìa bị lách ra đúng rồi đứng im ai à, dưới bị lách ra đúng rồi xe nhẹo bước 3 giờ nữa trên trên cái bậc bậc thang nữa đúng rồi đứng im 3 giờ đứng im 3 giờ đang định hướng của nó nha đừng có nhau mình không có vua mình mình không có loạn không không có tự tin đánh được đâu cứ từ từ đang định thôi không ra không đúng rồi cứ đang dạ, cứ dạ, đang dạ, đền cứ đang đền đúng rồi xây lại giúp cho tay trái nghiệp xây lại giúp tay trái nghiệp yên cái vi trần xây tay trái đứng im lại trên trên trên bàn trên cầu đứng im đứng im tay trái chính giờ đứng im đứng im đúng rồi đang đền tiếp tục đang đền tiếp tục đúng rồi hay rồi xây qua tay phải là ba dòng nghiệp xây tay phải ba dòng nghiệp lên cốc hai giờ đứng im giao tranh đúng rồi đứng im đứng im đánh mạnh luôn đứng im cuộc trợ đánh im xây sáu giờ xây sáu giờ chặn lại sáu giờ nó nát rồi rồi đứng im này nó yếu hoàn toàn không cần gì nô đó rút lại lên đài cho cũ đi em quay cho cũ ăn đuổi nữa quay theo cũ quay lại vị trí cũ Hà Nam ôm dưỡng đô ôm dưỡng đô đúng rồi ôm dưỡng đô ôm dưỡng đô đánh mạnh chính giờ đánh mạnh chính giờ thắng rồi không không sao đâu cứ thoải mái rồi đúng im dưới nó đó đi dưới nó lặn dưới nó win xây ba giờ ôm phải ba giờ dưới ba ba giờ dưới còn một thằng nữa thôi đánh mạnh đúng rồi còn mình nghĩ luôn phạm ngồi dưới đó nè không có à, à đỡ khải chụp đỡ khải chụp đồ nghe mi đây chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu đó vậy đó win đánh vô nó phỏng đam hết luôn đâu con sâu hay lắm anh em ơi rồi cái cửa sao không chạy cái cửa nó chạy ra ngoài cửa luôn đi chạy vòng đâu sao quá hay tập trung tương vô lại mua máu hết tập trung vô mua máu lại anh em ơi anh em cứ từ di chuyển nhẹ nhẹ theo khải thôi mình không có loạn mình đánh phòng ngự tới anh em khi nào khải cắt được một một hai thành á lúc đó khải mới đánh mạnh cứ từ từ thôi ba vừa rồi đánh hay đấy đường trao rất là vòng này nè anh em ơi xong rồi còn trận chung kết anh em trận chung kết nha máu me chuẩn bị sẵn sàng đây ôm ngay cái cầu 6 giờ trên trên cầu 6 giờ đứng không nhịp cầu 6 giờ trên này em ơi cầu 6 giờ trên đúng rồi cái này là cầu 6 giờ trên rồi đứng như cũ đi thiếu lâm cái ban dạ, đứng cao dạ, cao đội hình tí quýnh trên đây hạn chế muốn xuống cầu tại vì anh em hay bị lắc lắm đúng rồi không muốn xuống cầu chồng rồi win là không xuống cầu ấy cứ từ từ chuẩn bị bắt đầu là đang định lên liền nha không đi lẻ nha đang nhớ hạn chế không đi lẻ nha trên mít trên mít đến cầu cầu có tay bắp bồ một phát một là đầy luôn đầy cố anh buồn ngã thiếu một người này phật thiếu một người này ai chưa vô nè em ơi à đúng rồi đúng rồi ok đủ má của nó bốn dòng bốn dòng kỹ năng kìa vài cái đáy cố lên em ơi nó bốn dòng kỹ năng à, vừa xong là phát phát luôn đó ừ. không sao cố gắng em ơi thằng ac đánh được mà thằng này đánh cố gắng thêm một phút nha anh em cứ chuẩn bị đi em ơi nhồi máu rồi anh em tiếc máu từ từ được chủ quan nha không được chủ quan nha anh em đường mong ưu tiên thì thủy lên dạ, Tôi Lâm không vào được thạch Thiếu Long này không vào được á Vừa đòi ai mới vào anh em ơi Ông nào tranh slot rồi Ai ai ai ai mới vô một hạt vậy Vô hồi vô Anh vào đấy Vô đại vô đại vô đại Anh nói được không nói được Lỡ rồi lỡ rồi lỡ rồi hết giờ hết giờ lỡ rồi lỡ rồi Buồn nè à, buồn nè, à. lỡ rồi lỡ, lỡ rồi vô danh ơi 15 gia nha được hãy báo gia cho anh em chuẩn bị đánh nha cứ đứng yên một chỗ đang định đi ok chính là 10 giây nữa này anh em cứ đứng yên một chỗ đỡ con lôn cách bùa nhẹ ngay bắt đầu mình di chuyển nha nam 5 giây 5 giây cứ đứng im rồi bùa ngay đây bùa ngay đây rồi okay, nhích nhẹ qua tay phải một bước nhích nhẹ tay phải một bước thôi một bước thôi giữ đang định lại đang định chính chưa khánh đang nhích vào chứ khánh đang ngay khánh đang đứng lẻ ra đứng im đang định thôi đứng im lẻ 12 giờ kìa đứng im rồi nhích lên từ trên 12 giờ nhịp Đứng lên từ trên 12 giờ bánh luôn trong rồi đứng im đứng im 19 giờ đang mạnh 9 giờ đứng im vị trí nha anh một thạch anh hai thạch rồi nha đứng im vị trí cứ đứng im vậy chứ nhích nhẹ sáu à, dòng nhịp nhích nhẹ sáu dòng nhịp chỗ cũ chỗ cũ sáu giờ đúng rồi đứng im đứng im em đứng trên cầu đừng đứng dưới đừng đứng dưới đúng rồi đừng đứng dưới gì cứ điệu đang định đây Dũng đang định đây, mình đang ăn nó một thằng rồi, cứ từ từ. Nè, rồi nè. ơi, bước hai cũng được cãi, bước hai cũng được cãi. Sang Dũng đồ sang Dũng đồ nhịp, sang Dũng đồ nhịp, sang Dũng đâu, nhịp, đúng rồi, đứng im, đứng im. Đứng im, đúng rồi. Đứng im. Rồi nhích lên cầu 12 giờ đứng im nhiều đứng im cầu 12 giờ rút lại anh không Rồi ôm ôm ôm vô cụ chở, cô cụ chở cho, ôm cụ chở một giờ. Ôm cụ chở một giờ. Rồi. Đúng rồi nhích lại trên cùi chỏ 12 chưa xoay vai chưa xoay vai chưa ngược xây ba giờ một bước đứng yên đứng yên đúng rồi đứng yên lại cùi chỏ không ai xuống dưới không ai xuống dưới rồi ôm qua chín giờ ôm qua trên cầu chín giờ quy nó ôm cầu chín giờ chàng ra chàng ra cầu chín chưa chàng ra cầu chín chưa đẩy lưng hai giờ xây ba mười hai giờ thì bảy ra giờ đúng rồi ôm nút chọn luôn ôm chọn luôn đuổi rồi xây bây giờ đuổi lên xe bây giờ đuổi thôi chụp hình lại anh em đó thôi chụp hình lại chạy đâu sao nguyên đừng giết nó đừng sao không anh em đẩy nó vô góc đó là góc chết rồi nó quýnh không được đâu mình lợi thế nhiều hơn nhiều tụi nó ờ, mấy cái bạn quá hay nè đâu đam được các bạn nó có một đội đứng muốn nhảy mười giờ xong mình là xong rồi cho bạn đứng mé mé tỉa được hai đường môn mẹ anh em online nhận ờ, một trăm triệu công hành chiến đi anh em ơi hôm nay là chọn có có có đến 16 16 anh em bù lương anh em ơi dẫn đức ăn đường môn là phật tổ ăn này anh búp á nên là thành phật phật quan âm đi búp cho anh em <laughs> đó có lương anh em bù công thành chiến anh em công chiến tuy mình đang thành nhỏ mà cái này bù lại nó gấp đôi công thành chiến luôn anh em anh Tùng pha rồi hơi hơi hơi bị uh, sung ấy anh Tùng ờ, em tưởng sức mạnh nha anh sung lên mình anh căng gấp anh đi lắc cho đây ừ anh anh, anh Tùng bị lắc cái đó Tùng bị lắc á anh anh căng lên một mình ảnh 9 giờ mình qua anh cứu luôn mà mình chào mà 9 giờ luôn á là cứu anh đấy ừ quá lại lên trước rồi Tùng ảo tưởng sức mạnh rồi đi đi nhận 16 16 đi anh Tùng ơi lâu lâu đấy lâu lâu anh Hải à cái này 16 16 còn công thành đâu công thành đâu đúng rồi một con ngựa ok một con ngựa ông anh ơi thành này thành nhỏ được một con thành, thành nhỏ một con thôi Ờ, thành là lâm an viện kinh là được hai con phường thường hai con thành đô một con lâm an viện kinh Cái- phường thường cái ngựa, được ngựa, ngựa đó hạn 15 ngày hết à 15 ngày kháng cảnh năm à. Đấu ngựa trời hết ngựa rồi <laughs> ok anh em ơi đủ đồ nha anh em hôm nay có ít đồ anh em đấu giá này ok rồi hôm nay Giờ đi nè. đưa luôn chứ đi đâu nữa đúng không ừ vượt ải thôi vượt ải thôi à, đứng chờ luôn đứng chờ bây giờ nè chắc rảnh đấu giá luôn đi năm ơi rồi còn thời gian vượt ải đâu ơi ừ chứ khải không làm gì nữa rồi ok đỡ khải còn đi tới vượt ải cho xe nữa anh em đi nhậu, thần chiến ok rồi hôm nay quá hay rồi rồi đấu giá luôn nha anh em gần 30 người đi cốt này khui bia luôn sáng đi đồ anh ăn thịt gà ngon đi ăn thịt gà thôi rồi không phải chồng ghê chắc mẹ mà bữa nay là thịt gà mà con con sẽ tôi giảng không con xét tôi giảng cho xin cái hả Xe, xe em, Bình Dương Chắc thế giới liền luôn Cá nãy chắc trước mặt nó luôn chứ, quê khiêu khích nó đầu tiên rồi Ừ tính ra khi chẳng lên uh, chơi chơi cái cái cái chiều khiêu, khiêu khích nó cũng hay nha đồ lần nó chửi phi chẳng luôn chết bữa nay ăn thịt gà rồi ăn thịt gà rồi rồi anh đang vô ờ, phần phần phần một hai ba mật khẩu một hai ba năm ơi này đánh quá hay chịu khích nó giờ nó nóng vội lên trời ơi khải sói là phải giải năng không